các bạn à, đã quay trở lại với à, channel của mình thì à, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cái vụ án Tân Hiệp Phát đó các bạn thì cái vụ án Tân Hiệp Phát thì mình mới nhớ là cái vụ án của cái bánh răng các bạn cái vụ án cái bánh răng mấy cô tiếp viên hàng không á trước đây mình thấy báo chí đăng tin là mấy cô tiếp viên hàng không lương năm bảy chục triệu và phấn đấu dữ lắm mới vào được hãng làm tiếp viên hàng không của hãng Việt Nam Airlines cho nên là không có gì không nên là người ta coi như là Ờ, thông minh hay là người ta không không có đánh đổi cái sự nghiệp của người ta để mà mà mà đi là dính líu tới ờ, hàng trắng cho nên là người ta bị ờ, gọi là uh, bị hại thôi chứ không phải là người ta làm chuyện đó thì người ta không đánh đổi sự nghiệp của mình đâu đó mình nghe mà thấy cũng hợp lý các bạn nhưng mà cái vụ án uh, bây giờ cái vụ án Tân Hiệp Phát này mình mới nhìn lại ủa ông Tân Hiệp Phát này gia đình ông này không có thiếu thốn một cái thứ gì cả các bạn tiền bạc coi như là không có thiếu thốn gì cả mà tại sao lại phải đi lừa đảo nữa các bạn đó. chứ do nên là cái lòng tham các bạn vì cái lòng tham cho nên là người ta bất chấp hết các bạn người ta không có biết được ờ, người ta đang có một cái sự nghiệp gì người ta có bao nhiêu tiền đâu cho nên cái chuyện mà mấy cái cô ờ, tiếp viên hàng không đó các bạn cái số tiền của ờ, lương năm bảy chục triệu nó nhỏ quá đi các bạn nó nhỏ quá chứ đừng nói cái người mà người ta có ngàn tỷ người ta còn còn còn tham nữa cho nên là cái chuyện mà mấy cô tiếp viên hàng không giờ mình nghĩ lại là ờ mấy cô đó ờ, chắc là không biết như thế nào chứ còn cái mấy cái tin trước mà nói nói tốt về các cô đó là coi như là cũng phải xem xét lại các bạn tại vì nhiều người làm ờ, quan chức cũng rất là là là cao leo lên những vị trí rất là cao họ cũng không thiếu thốn gì các bạn quyền lực họ có tiền bạc họ có họ thiếu thốn gì đâu nhưng họ vẫn phạm pháp họ vẫn tham ô tham nhũng phạm pháp là vì cái lòng tham các bạn cái lòng tham không đáy mà ta nói lòng tham không đáy mà cho nên là đôi khi là cái lòng tham nó nó, nó làm cho mình à, bị xa đọa các bạn đó, cho nên là à, mấy cái vụ mà như mấy cái mấy cái mấy cái người mà lương năm bảy chục triệu thì nói mà à, không tham à, không gì không không thể đánh đổi cái sự nghiệp đó để đợi để mà đi dính líu tới à, hàng trắng này nọ kia là thấy là bây giờ mình thấy là là, là không hợp lý nha các bạn đó có người ta có nhiều ngàn, tỷ người ta còn tham cho nên là mấy cô mà năm mấy chục triệu thì chắc là còn phải tham hơn nữa mới mới đủ được đó thì à, vẫn có người không có tham có người thì nhưng mà cái à, người, phần lớn là người ta tham nhưng mà sẽ có hai loại đó là tham mà đi chính đạo các bạn và tham mà đi theo cái con đường ác thì à, các bạn thấy có nhiều cái tỷ phú trên thế giới người ta cũng rất là giàu rồi nhưng mà người ta vẫn nỗ lực kiếm tiền mỗi ngày thì người ta cũng vẫn còn tham tiền nhưng mà người ta tham theo cái con đường chính đạo đó. còn ví dụ như có nhiều người người ta tham theo cái con đường tà ác à, tham nhũng hoặc là lừa đảo thì sẽ bị dính vào pháp lực đó các bạn thấy không đó, thì cái ờ, tân hiệp pháp mình thấy ờ, rất là cũng rất là buồn các bạn gia đình rất là giàu rồi mà bây giờ tới cuối đời phải ngã ngựa các bạn cuối đời phải phải phải dính dính líu tới pháp lực abc thì nọ thật sự là rất là buồn đó thì à, ít tỷ thì người ta không có tham các bạn cái tầm cỡ ông đó ít tỷ thì không tham người ta tham nhiều à, ngàn tỷ trăm tỷ ngàn tỷ gì đó đó thì bởi vì mới nói là à, khi mà cái lòng tham mà nó nó trỗi dậy rồi thì người ta không có có biết cái cái, cái sự nghiệp của người ta là gì đâu ừ. giống như hoài linh đó cái hoài linh hồi trước cũng cũng có lên uh, uh, video nói là không không có đánh đổi sự nghiệp 30 năm để đổi lấy 14 tỷ được đó các bạn đó, thì bây giờ mình cũng phải xem xét lại cái câu nói đó nghe thì thấy nó hay đúng hợp lý đó nhưng mà phải xem xét lại nếu mà có lòng tham á các bạn thì cỡ nào nó cũng cũng cũng cũng cũng phải lấy về hết chứ không có nói chuyện mà à, sự nghiệp hay là cái gì cả các bạn nó bất chấp mà các bạn đó. ví dụ như mình nói về tăng hiệp phát đi đó ông làm một năm hay gì đó ông mới kiếm được một ngàn tỷ đó một năm trời nó dài lắm các bạn và bây giờ lừa qua sớt lại cái lấy ngàn tỷ sao không làm cái lòng tham cái gì chẳng hạn gì còn mấy cô tiếp viên ờ, cái gì mình không biết là người ta có tội hay không tại vì pháp luật chưa bắt nhưng mà mấy cái người ví dụ như lương năm bảy chục đi ừ là một tháng năm bảy chục triệu luôn là một tháng là tới 30 ngày lâu quá bây giờ sực cái lấy 50 triệu chẳng hạn là đầu cái lòng tham nó lên đó rồi mấy ông tham nhũng đi đó, tiền tài vật chất quyền lực không có quyền lực hét ra lửa luôn các bạn mấy ông có leo, leo cao hét ra lửa nhưng mà sao tích lũy này kia nó lâu quá tự nhiên có thằng lợi đưa cho chục tỷ hai chục tỷ xài quá dễ là người ta làm ngay đó cho nên là cái lòng tham mà cộng với cái điều kiện nữa là dễ thực hiện cái hành vi uh, chiếm đoạt hay là hành vi tham ô hay là lừa đảo hay là làm những cái gì đó nó dễ quá thì người ta sẽ làm các bạn chứ không phải là ừ, sự nghiệp của tôi dữ lắm lớn rồi bây giờ sự nghiệp của tôi nó vững chắc hồi xưa tôi phấn đấu vô để rồi tôi làm bây giờ mà tôi đâu có gì cái chuyện đó để mà tôi ờ, tham nhũng tham ô hay là tôi lừa đảo hay là tôi đi ờ, dính líu tới hàng trắng không có các bạn cái lòng tham nó rất là nguy hiểm cho nên là ví dụ như mà mình có cái lòng tham á nhưng mà mình đi theo cái con đường chính đạo thì nó sẽ tốt hơn đó còn mấy cái báo chí mà đăng tin đưa tin đó, đôi khi nó nói giúp người ta ừ ai đâu mà gì sự nghiệp mấy chục năm hay là vừa cái sự nghiệp ờ, đó lương người ta có cao ổn định này nọ kia để mà người ta ờ, đâu có gì cái ờ, mà chốc vậy mà người ta đánh đổi thôi không có đâu các bạn ơi tới cái khi mà cái lòng tham nó nổi lên à, giống như mấy cái vụ hiếp dâm mà các bạn thấy mấy khách du nước ngoài đi du lịch hiếp dâm đó các bạn khi mà cái dục vọng nó, nó nổi lên rồi là nó nó nó, nó hiếp dâm thôi chứ nó không có tính là ừ ơi bị bắt ở tù hay là tôi đang làm công việc ổn định mà làm sao tôi ờ, phút chốc này nọ kia được chẳng hạn gì nó không có các bạn cái lòng tham nó chảy lên cộng với cái điều kiện để thực hiện cái hành vi đó nó dễ dàng thì người ta sẽ làm đó cho nên <laughs> nhiều lúc báo chí ờ, đưa tin ờ, theo nếu mà báo chí mà theo cái phe nào là họ viết bài về cái phe đó một cái là đọc nghe cũng hay lắm nhưng mà nhìn qua nhìn lại những cái sự việc này những việc khác thì mình thấy rõ ràng là nó là như vậy các bạn thấy không Doanh nghiệp Phát mà mấy cô kia mấy cô kia chỉ là nhỏ xíu mà à, mấy cô kia nói là đánh đổi sự nghiệp hay là cái gì đó thì nghe nó không có th... hồi trước nghe thấy nó hợp lý đọc sơ và hợp lý nhưng bây giờ bạn thấy là không đúng rồi đó, thì à, các bạn có ý kiến gì thì các bạn cứ comment xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn